tiếp theo này bảo bình ơi bây giờ là gì sau khi hàng bấm trước bắt đầu thì chạy đi đâu hồ oh, chạy đi đâu cái này quan trọng này cái vấn đề số số 2 đó là gì khi cái hàng bấm trước bắt đầu này thì nó chạy cái chuỗi vào đâu nào nó chạy cái chuỗi tin nhắn nào đó thì cái tính năng số 2 mình muốn giới thiệu cho cho anh chị đó chính là tính năng welcome message nhé ở trên manager chat đó tức là gì tính năng số 1 đó là gì có thể thành tách bị giải thích rồi này và tính năng số 2 đó, sau khi khách hàng bấm chữ bắt đầu thì nó sẽ nhảy đi đâu ok nhá thì đó chính là tính năng mà mình giới thiệu cho chị đây welcome message welcome đây message đây đó bây giờ chúng ta sẽ đi thiết lập cái tính năng này bây giờ mình giải thích trước này à tính năng này có nghĩa là như thế nào tính năng này có nghĩa là khi khách hàng nó bấm chữ bắt đầu này thì cái tính năng welcome message nó chạy anh chị nhá nó chạy đúng không bây giờ là đây bấm chữ bắt đầu này nó đứng im luôn đúng không đấy thì để cái tính năng này sau khi hàng đây là khách hàng chủ động vào fanpage của anh chị họ bấm nút gửi tin nhắn và họ bấm chữ bắt đầu đúng không đó thì sau khi họ bấm chữ bắt đầu thì tính năng welcome message là lời chào mở đầu anh chị nhé lời chào mở đầu sẽ bắt đầu chat với khách hàng và bây giờ chúng ta sẽ đi thiết lập đó thiết lập và mình chỉ dạy anh chị những tính năng cơ bản để chị hiểu trước hiểu về phần mềm này trước rồi ờ, đợi mình chưa bị nghe máy nhé à, à đúng phạm thanh bình đây à, dạ. à lớp Excel thì bạn gặp vấn đề gì mà bạn chủ động bạn nhắn tin Zalo cho mình mình đang có lớp mình đang dạy nhé chủ động à, nhắn tin dạ. chụp hình trên dạ, trên Zalo nhé rồi ok, <clears throat> một ngày mình tiếp chắc là rất nhiều cuộc điện thoại anh chị ạ à? khách hàng đông lắm và mình giải thích lại này tính năng welcome message sau khi khách hàng nó bấm chữ bắt đầu khách hàng nó chủ động anh chị nhé nó chủ động nó bấm nút gửi tin nhắn và bấm nút bắt đầu thì cái welcome message để nó chạy đó thì bây giờ chúng ta sẽ đi làm quen với tính năng welcome message đúng không bước số 1 anh chị cũng vào đường link mailchat com mình và cũng bấm đăng ký để nó nhảy ra được cái giao diện này nhé giao diện như này và bước số 2 là anh chị kéo xuống phần setting cho mình setting nhé và bước số 3 là anh chị bấm vào phần đây messenger đây đấy có thể là tháng sau cái giao diện nó nằm chỗ khác nữa <laughs> không biết đâu lần được gì ạ đó, cho nên tháng nào bị cũng dậy update liên tục và bước số 4 là anh chị kéo xuống phần welcome message và bước số 5 là anh chị bấm vào đây thôi bấm vào đây nhá và bây giờ chúng ta sẽ đi thiết lập tính năng welcome message đây chính là tính năng web Basic này đúng không có hai cách để chúng ta vào mình nhắc lại này đấy là cách vào nó, nó hơi xa đúng không cách mà nhanh nhất để vào này là anh chị bấm vào phần automation này đây hệ thống mặc định lúc sáng là mình đã lưu rồi đúng không à, là anh chị nhớ là tạo cho mình một cái hệ thống mặc định này tạo folder và sau đó anh chị đưa tất cả các hệ thống mặc định vào và giúp mình thì cái tính năng này tính năng welcome Maxit nó nằm ở trên hệ thống mặc định rồi đây vừa vừa message đây và hai cách vào nhá hai cách vào đúng không nhắc lại này canh một này là đăng nhập vào sau vào setting này vào messenger này là kéo xuống vào con message và bấm vào cái chỗ này này là cách số 2 này là chị vào phần automation nhá đó thì hồi sáng chúng ta học đó là gì là welcome message này subscribe to bot này unsubscribe from bot đây là gì ba cái tính năng mặc định của gì chat họ cho chúng ta nó nằm ở bên ngoài này cơ rồi sau đó là gì mình tạo folder mới đúng không đó và mình ghi là hệ thống mặc định và mình kéo mình thả vào đây thôi thả vào trong là được nhá đấy thì bây giờ mình sẽ thao tác mình vào bằng cái vào chỗ này hệ thống mặc định đi đó. đối với một số chị đã xóa rồi đúng không xóa rồi thì anh chị và ở đây chúng ta có thùng rác này phần chớt này chat này đây này xóa thì nó nằm ở trong thùng rác này đúng không à mình sáng mình lỡ xóa nhầm xóa mất này rồi này và bây giờ mình muốn lấy lại đúng không mình vào phần uh, mình tích chỗ ở đây nhá và mình bấm ở đây chúng có dấu ba gạch đúng không ba gạch này mình bấm vào đây này và mình bấm vào restore lại nhé cho nó trở lại đúng không và sau đó mình bấm vào automation lại này đây là default reply này hồi sáng bị xóa mất rồi đúng không bây giờ mình muốn đưa về hệ thống mặc định thì mình cầm thế này cầm chuột nhé chuột trái nhé dạy là một số anh chị chỉ biết chuột này rồi phải dùng chuột đấy chị nhá rồi thao tác này bấm chuột trái kéo thả vào đây nó chiêu nó vào đấy đây nó nằm đây là default Redmi đúng không thế nên chúng ta sẽ làm đến việc được đến cái mục đó là gì welcome message mình bấm đây nhắc lại cái tin nhắn welcome message là khi cái hàng chủ động bấm vào fanpage và bấm vào nút bắt đầu thì cái chuỗi này nó hoạt động chị nhá đấy rồi bây giờ chúng ta làm quen một xíu làm quen một xíu với giao diện như này đấy, đây là sơ đồ tư duy đúng không thế đây là cái tổng quan của một cái flow đây, đây là flow welcome message anh chị nhá cứ mỗi một cái tiến trình như này gọi là một cái flow đúng không mình thoát lại ra lại để mình vào lại hệ thống mặc định này welcome massive là một flow lại nó nó một cái luồng dòng chảy nhá một cái luồng dòng chảy đây ở cái phần starting test này thì chúng ta chưa quan tâm vội bây giờ chúng ta chỉ quan tâm là gì à khách hàng nó bấm vào chữ bắt đầu thì là mình nói cái gì với khách hàng đúng không đây bây giờ mình anh chị bấm vào phần add tech bấm chuột vào đây nhé bấm chuột vào phần add text này thì nó hiển thị ra này cái giao diện của chúng ta này ở bên trái này đầu tiên là cái tên là welcome message anh chị có thể sửa lại cái tên tiếng việt cho dễ nhớ cũng được nhé mình ghi là gì à, lời chào mở đầu cũng được sửa lại bằng cách đó là gì anh chị bấm chuột vào đây này bấm chuột vào cái chữ này welcome message bấm chuột và bấm vào đây này đấy lời chào mở đầu đúng không lời chào mở đầu enter là xong thôi thông thường mình cứ để tiếng Anh mình thích <laughs> dùng quen rồi mình có thích tiếng Việt mấy welcome message đó mình bấm bấm lại nhá rồi để thu phóng to màn hình anh chị lăn chuột như này thôi lăn chuột nó thu nhỏ lại phóng to ra như này đó muốn di chuyển đúng không kéo đấy kéo thả cái này kéo thả ấy kéo thả hết mà đúng không nó đơn giản nó dễ sướng lắm chị sử dụng sướng hơn những mét phần mềm kia nhiều mấy phần mềm kia nó ra thành từng hàng từng hàng một mình không nhớ được cái tiến trình của mình đâu cái phần mềm này nó quá tối ưu anh chị nhé đó sau đó anh chị bấm vào phần add cho mình đầu tiên là gì phần còn thiên tai này đó thì cái loại nội dung nhá thì buổi chiều nó có thời gian mình giải thích cho anh chị đó chính là gì luật gửi tin nhắn mới của Facebook anh chị nhá đó luật tin nhắn của Facebook anh chị phải hiểu khi anh chị làm việc với phần mềm này anh chị phải hiểu mới không vi phạm chính sách và tại sao nó bị pay bị khóa vân vân có rất nhiều bạn hỏi trên cái gửi tin nhắn cho mình mà à, anh có thể giải thích giúp em anh có thể giải đáp cho em mà tại sao là hệ thống fanpage của em này bị chặn tính năng gửi tin nhắn đó là các bạn phải hiểu được cái luật tin nhắn thì cái loại nội dung này chúng ta chưa tam bộ nhá bây, bây giờ chúng ta quan tâm đó là làm sao để khi hàng họ bấm vào nút bắt đầu nó nhảy thôi anh chị chọn cho mình loại nội dung là anh, anh chị chọn cái bình là order này cứ chọn này nhá chưa hiểu vội tại sao chọn loại nội dung là gì họ order này đó bây giờ mình mình là thiết lập này hiển thị cho chúng ta một cái ô nhập này enter do text này là là họ bảo là gì enter là nhập nhập cái văn bản của bạn đúng không tiếng anh đấy nhập văn bản của bạn đó, bây giờ mình nhập tiếng việt rồi thôi nhập tiếng việt rồi thôi ví dụ mình đi chào chào họ tên họ đúng không chào này tên của Facebook là gì đây anh chị để bấm vào cái ô ngoằn ngoặt này đây mình ghi là kéo xuống là full name này full name đúng không đó chào full name nhé cảm ơn cảm ơn uh, full name đúng không trước mắt anh chị cứ thao tác là cho mình nhá full name đã ghé thăm ghé thăm uh, fanpage ví dụ vậy nhá fanpage của Nguyễn Thị Vân Anh fanpage thương hiệu cá nhân anh chị nhá mình rất thích kiểu này dây bán hàng kiểu luôn anh chị ạ đối với những người bán một số sản phẩm đặc thù như mỹ phẩm này rồi là gì là một chuyên gia về sức khỏe đúng không à, ví bán anh chị bán thực phẩm chức năng ấy rồi bán gì những cái gói gì ở ờ, đào tạo vân vân anh chị phải cần lập lập cho mình những cái những cái fanpage dạng thiệu cá nhân này bán khủng khiếp luôn còn anh chị mà lập những cái bán những sản phẩm thực phẩm chức năng như là như là điều trị khớp xương gối vân vân đấy thì cái uy tín không có đâu anh chị ạ à. anh chị cứ làm cho mình cái thương hiệu cá nhân như này đây là một cái bí mật anh chị nhá bí mật mà chị cứ làm rồi làm việc với mình nhiều đã chính hiểu nhé cái bí mật về trong nghề marketing chào Phương Em này cảm ơn Phương Em đã ghé thăm fanpage của Nguyễn Thị Vân Anh có câu hỏi gì đúng không cái nội dung anh chị tự viết nhé đây mình demo đây có vấn đề gì <laughs> vấn đề gì à, cần Vân Anh trợ giúp đúng không à, full name à, full name này cứ tâm sự như vậy này, cho nó hoành tráng đúng không thế là giai đoạn nội dung rồi dừng lại đã cứ bình tĩnh rồi chúng ta cũng mở ra tiếp này bây giờ chúng ta đi khám phá cái tính năng ở trong đây chúng ta lục tung siêu nữa mình sẽ dành cho anh chị khoảng độ 15 đến 20 phút chúng ta lục tung cái tính năng này lên và nghịch bếp nhà cho mình những cái tính năng bên dưới này nhá ở bên dưới cái đoạn văn bản này, nó có một cái gì S button à cái nút anh chị nhá đây S button là, là là anh chị có thể thêm được cái nút thì phiên bản trả phí anh chị tạo cho mình được tối đa ba cái nút nhá ba cái nút này nút bấm này một này hai này ba đúng không đấy chỉ ba nút này thôi đó và họ cho anh chị tạo không giới hạn một cái nút là nút nhanh này quick reply anh chị nhé, đây quick reply này tạo cái nút tiếp này đó à, đây nút nhanh nhá nút nhanh nút nhanh này khi cái hàng họ bấm vào nút này thì cái nút này nó sẽ biến mất ngay lập tức đó. còn ba cái nút này là nó tồn tại mãi ở trên trên hệ thống anh chị nhá khai cứ vào là thấy cái ba cái nút này còn khi một khách hàng bấm trên nút nhanh là biến mất không tin thì thử đi bây giờ mình xóa đi nhá mình xóa mấy cái nút này đi đã nút nhanh nhá nút nhanh này nút nhanh mình sẽ đến một cái một cái follow khác đi messenger khác này mình test này a b c đúng không ok mình mình bấm public thử nhá public thử này rồi mình sẽ vào nhá thử nghiệm nhá thử nghiệm tính năng web maxi nó chạy anh chị nhá mình vào fanpage lại này mình xóa đoạn đoạn chat đi này xóa đoạn chat này xóa đi này rồi bây giờ mình bấm vào nút chỉ sửa hành động này thử nghiệm nút này bây giờ bấm một chữ bắt đầu nhé bắt đầu chạy đi thấy chưa chào phạm minh quân cảm ơn phạm minh quân đã ghé thăm fanpage của nguyễn thị vân anh có vấn có vấn đề gì cần văn anh hỗ trợ trợ giúp phạm minh quân cứ tâm sự hãy không đó, rất tuyệt vời ồ nó chạy đâu rồi đây hả đấy đây này đúng đoạn này không chị thì bây giờ phạm minh quân sẽ bấm tiếp này bấm nút nút nhanh này bấm chữ nút nhanh đúng không đấy chữ tiếng việt nút nhanh này đâu rồi nó chạy đâu rồi đây nút nhanh đúng không và bấm nút này nhá bấm nút nhanh đó ABC đúng không? nó <laughs> chạy đấy mình làm test thử đấy ABC đấy có phải đoạn ABC được không đấy mình viết này đó rất rất tuyệt vời thì ở trên một đoạn hội thoại chat này đấy cái nút nhanh nó không tồn tại nữa tuy nhiên cái nút bắt tần nút này gọi là cái nút là mặc định của gì này chat là cho chúng ta ba nút đấy thì nó sẽ tồn tại mãi bình tạo một cái nút này ví dụ là gì à, cần tư vấn đúng không cần tư vấn này đó bấm đăng đi và tự tư vấn nó cũng chạy đến cái chuỗi này đi và bấm vào public thử nhá à, bây giờ mình chuyển sang đây mình xóa cuộc trò chuyện đi để mình làm lại này mình bấm vào thử nghiệm nút này bấm chữ bắt đầu này bắt đầu anh chị xem này đấy thì chữ cần tư vấn này đây anh chị xem là chữ cần tư vấn thì cái nút này nó tồn tại mãi anh chị nhá và cái nút nhanh này khi chị bấm vào là nó mất anh chị nhá thì những cái bí mật mà tại sao chúng ta cần nút nhanh là chúng ta cần một cái nút cố định nó làm bí mật ở phía sau à, khi đến khi đến cái phần mà phần gì phần có những chương trình game tặng quà thì bị hướng dẫn chị làm cái một cái module chơi như vậy để cho khách hàng họ chỉ bấm nút nhận quà một lần thôi họ muốn quay lại họ nhận nhiều lần không được anh chị nhé hiểu không đó thì những cái phần phần mà đấy là chiến lược tư duy thôi về hệ thống mình sẽ giới thiệu cho anh chị cái phần đó đó ví dụ là anh chị vẫn để cái nút là nhận quà này đúng không nhận quà xong họ tên anh chị là gì rồi là gì số điện thoại là gì họ có vào họ họ cứ bấm nút nút này mãi này bấm nút này mãi họ đã điền tên họ hàng cả dòng tộc họ vào nhận quà của mình đúng không <laughs> thế quà đâu mà tặng thì cho nên anh chị cần cho mình cái nút nhanh như này đó thế là một chiến lược gì nhá chiến lược cái này khoái biết đâu mình biết mình làm với chị ạ làm nhiều mới hiểu được cái cái à, cái nội dung cái quy trình của nó thì đây là gì đây là sự khác biệt giữa hai nút nút mặc định ở trên uh, à, OTEC này và nút nhanh anh chị nhé quick reply này anh chị sửa tên được mà ha ha đi ha ha đấy giải thích tiếp này giải thích tiếp để chị hiểu nhá ok đến đến phần tách này đúng không phần tách này phần tách đó trên đoạn trên đây rồi anh, anh chị muốn chọn đoạn tách tiếp theo anh chị có thể bấm vào đây đó, mà hai đoạn tách nhá à, anh chị muốn xóa đoạn tách đi anh chị bấm di chuột vào cái dấu gạch chéo đây dấu tích này bấm tắt xóa đi đúng không và bây giờ mình muốn thêm một hình ảnh đúng không mình bấm lại hình ảnh email đó và mình bấm upload hình ảnh ở đó hình ảnh à, cái gì đây hình ảnh à, hình ảnh một cái gì đó vui vui nhá vui nhộn nhá cho anh chị uh, tỉnh ngủ nhá đây hình ảnh này đi à đây nãy mình thấy cái hình này mình đối chị biết đây là ghế gì đây là một cái ghế đọc sách anh chị nhá đấy chào phun em cảm ơn phun em đã ghé thăm fanpage của nguyễn thị vân anh có vấn đề <laughs> gì cần tư vấn trợ giúp cứ tâm sự đúng không cứ gửi ngay cái hình ảnh này bấm public thử này à, bây giờ mình bấm view nhá bấm review này review này đúng không bấm review đấy và xem nó chat nha mẹ ơi thấy chưa gửi chưa chị ơi gửi chưa anh Vũ này anh đang dạy để Vũ anh đang dạy lớp với xíu này em em nhắn tin nha cho anh Bình nhá chủ động nhắn tin đi nhá đừng gọi nhá à, anh đang có lớp nhá rất là vui đúng không chị đó thêm hình ảnh được đúng không gửi cho hàng hình ảnh hoặc là sản phẩm của anh chị rất là vui đó đây mình demo thôi chứ được vợ biết chết đấy chị ạ chị sẽ tắt tắt bớt tắt gấp đi nguy hiểm lắm đấy bà xã mình đang của chị cái bay này nữa hết bấm copy lại vào này. diệt đấy chị ạ thêm hình ảnh này tiếp theo thêm cạc này cái cạc là cái gì mình bấm thêm cạc này à ví dụ là anh chị có nhiều sản phẩm đúng không có nhiều sản phẩm hoặc là có nhiều một số bạn bán thời trang có nhiều kích cỡ mình upload hình ảnh vào đây với cái áo màu vàng đúng không đấy thì à, mình upload một cái à, làm lại cái ghế <laughs> đây mình ghi là ghế tình yêu nhá ghế tình yêu ghế tình yêu tím đúng không yêu tím thì ở đoạn giấy bị ghi là gì à, giá nó là gì à, giá của nó là ví dụ là 15 triệu 557 ngàn đúng không 5, 597 ngàn 597 uh, ờ, k đúng không đó bình ghi là giá gốc giá gốc rồi hôm nay chỉ còn này chỉ còn à 12 triệu 997 uh, uh, k đi đó đúng không chị đấy đây là một cái cạc một cái cạc nhá thì ở cái cạc này lái chị có thể gì cho đường link website của mình vào vậy mình có một website này đúng không một website này đây mình cho đường link website này vào mình copy đường link website nhé và mình dán vào đây thôi dán vào đây khi cái hàng họ bấm vào cái vào vào vào vào, vào cái cạc này Đấy, cái cạc này còn chứa hình ảnh và cái đoạn văn bản anh chị nhé mình bấm vào click thử này rồi bấm vào view thử anh chị nhé cho chạy thử này chạy thử này đó nó ra này sau đó là khách hàng họ bấm vào cái tình yêu tím bấm piu này là ra được cái gì cái đường link bán hàng của anh chị luôn nếu nếu như anh chị có website đúng không đó đường link sản phẩm chẳng hạn này rất tuyệt vời đúng không thì đây là tính năng của ờ, cái cạc đấy và tiếp theo này cái cạc rồi đúng không cái cạc này là anh chị có thể thêm được một ảnh này một ảnh này tiếp theo đến phần gì à, bộ siêu tập ảnh đấy là phần gì ở ờ, gallery anh chị thêm rất nhiều ảnh vào đây nhá đó, bị thêm một ảnh rồi ảnh số 2 này à, bấm dấu cộng nhá một ảnh này bấm ra tiếp ảnh số 2 này ảnh số 3 anh chị bấm dấu cộng tiếp này bấm dấu ảnh số 4 này 5 6 7 đúng không đó tức là khách hàng họ sẽ vào họ sẽ lướt lướt lướt lướt, đấy họ thay này theo xem sản phẩm của anh chị đây đây đây gọi tính năng gì Ferrari anh chị nhé là thêm nhiều ảnh và giá anh chị nhé đó à, phần này chị hiểu không hiểu hiểu phần uh, thêm ảnh được không hiểu chị bấm uh, cho bình số 3 đi mình xóa bớt đi số 3 hiểu rồi đúng tâm hiểu rồi ok chị uh, off hả chị, chị tâm chị chị hương bận rồi tính năng là OTNR này tính năng là one time notification xíu có thời gian mình giải thích tính năng này nhá là chúng ta chưa bật ở trên fanpage thì chị phải gì phải vào cái đặt fanpage chị bật cái được nhá đó thì tính năng chúng ta tìm hiểu sau lại chị có thể thêm được đoạn audio nhá à thêm được, được đoạn nhạc mp3 vào đây được hàng muốn nghe nhạc đúng không đó và chị có thể thêm được đoạn video ở đây video này đúng không anh chị thêm đoạn video nó tối đa là dưới 5 mê thì phải đúng không cái này là dung lượng dưới 5 mê nhá video là dù làm mê đó anh, anh chị có thể thêm được một cái file gì đó một file pdf một cái file à, excel vân vân anh chị thêm file vào đây đó anh chị thêm file vào nhé tiếp theo delay à cái này rất quan trọng này thì cái delay tác dụng của nó như này là khi anh chị mà không có delay đúng không là bấm chữ bắt đầu bấm chữ bắt đầu đúng không xóa cái này ghế bà xã bà thấy đấy quay lại đây chết anh chị ạ delay đúng không khi anh chị vào quay anh chị bấm bắt đầu bấm chữ bắt đầu là nhảy bọc nó ra tên như này luôn thì khách hàng sẽ bảo ô đây là cái máy à không phải người thì cái delay này nó nó giống như là người đang đang chat chat có có phải nó dấu ba chấm nó nhảy nó nhảy nó nhảy đúng không là anh chị đợi giống như anh chị đang chat với ờ, thụt thò với bồ hay với với ai đó đúng không người thứ ba chẳng hạn thụt thò thụt thò thế nó nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy cứ mong chờ từng giây từng giây một hoặc là ngày xưa chị yêu yêu đương đúng không chỉ mong là gì người yêu mình nhắn lại xong bắt đầu gì một gặp điện thoại thấy nó đang nhảy ui vui hạnh phúc quá nhưng lúc thật gọi là thời điểm chốt xeo chị chốt chốt rồi chốt rồi nó nhảy nó chấm chấm chấm mà sao mà lâu thế hay là mạng lát đúng không thì cái tính năng này nó rất là hay này là nó làm giống như người hay chat hay không phải máy cái mình bấm delay đúng không delay này nhớ nhá kéo lên phía đầu này phía đầu tiên này mình, mình cho 5 giây đi cho, cho 10 giây này 10 giây này đúng không và mình bấm public này bấm view nhá view chạy thử này đấy chị xem này đấy nó nhảy nhảy đó rồi bây giờ này nó chấm chấm nó chấm giống như người đang chat anh chị đợi một cái tin nhắn của ai đó đấy nó chat như vậy đấy được chưa đó không thích thì anh chị cho hãy chú ý nhé cảm xúc khách hàng quan trọng lắm nếu anh chị không để để phần gì đây này khách hàng mà ui vì sao ập phát đúng không cả một tin dữ dội như vậy thông thường mình sẽ hãy cho cái delay phía trước đây họ bấm bắt đầu đúng không 10 giây sau cho mày chờ đợi đi còn 5 giây sau tao mới chat với mày mở lại bên này cho nó dễ nha anh chị nhé cái phần này là xíu anh chị cứ nghịch nhé làm luyện tập cho mình ở bình dương tiếp theo này đây là delay nhá delay use input đấy phần này rất, rất hay quan trọng như này là sau này chúng ta use input là gì là để chúng ta tạo ra những trường dữ liệu để lưu data khách hàng số điện thoại này tên địa chỉ nhà à, giới tính nam hay nữ đúng không thì à, ngày mai chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái phần này phần user input là chúng ta tạo được cái trường giới tính khi khách hàng vào đúng không là chúng ta sẽ chào anh chứ không phải chào chị à chào anh chào chị chứ không phải chào full name chào phạm thanh bình đâu không phải chào bạn đâu ngày mai chúng ta sẽ làm đến cái hệ thống là gì tạo một cái trường giới tính anh chị nhé khi cái hàng vào ấy là cái hệ thống này nó phát hiện là gì là nếu như anh chị khai báo Facebook là nam đúng không thì tự động nó chào anh và nếu như nó anh chị khai báo là nữ tự động nó chào chị còn nếu như anh chị khai báo là bán xà bông là bóng bán bóng xà bang hay là bán xà bông hay là bị bd đấy chị nhá thì chào thím hoặc là chào gì chào cưng hoặc là chào gì quỷ sứ đúng không đó thì chào vào đó anh chị nhá hoặc là chào bạn thì mình hay để bạn được tụi bd chúng ta để bạn đi còn chào quỷ sứ thì nó nghe ghê quá dynamic phần này giới thiệu sau phần này cũng hay này đó nếu mà để thêm hiểu hết những tính năng này anh chị cần có thời gian luyện tập trước đó trước mắt anh chị cứ làm cho mình nhuần nhuyễn trước đã sau những phần phần chuyên sâu phần bên trong ấy mình sẽ giới thiệu cho anh chị đó, trước sau rồi cũng làm anh chị trước sau rồi cũng gì cũng thành công thôi trước mắt là chúng ta cứ sử dụng cơ bản trước cơ bản trước là đã bán được hàng rồi Bây giờ chú ý nhé đó thì phần bài tập của chúng ta này phần bài tập bây giờ làm 3 giờ 56 phút là cái bài này phần này anh chị dành cho mình 20 phút nhé 20 phút để làm đó tức là mình sẽ dành cho anh chị cái thời gian luyện tập rất nhiều và sau đó là chúng ta đi vào phần chỉnh sửa bài đúng không có những tính năng nào anh chị gặp phải vấn đề đúng không đó à, trước khi đi vào luyện tập thì chúng ta mình giới thiệu thêm chút xíu nữa nhé chút xíu nữa này mình xóa cái này đi nhá xóa đi này xóa đi muốn xóa đúng không muốn xóa mấy nút này rất đơn giản thôi đây anh chị uh, bấm vào nút này đúng không đó, chữ nó có chữ này delete này xóa đi này hoặc bấm nút tư vấn là chị bấm vào nút cần tư vấn này bấm vào delete này nó xóa mấy cái nút nha và bấm public nhớ làm xong phải bấm chữ public nút màu xanh ấy, để cho nó xuất bản nhé để lưu lại luôn